tập 16 Cái gì? Cô muốn giúp ta bắt yêu? Không được không được, thế thì nguy hiểm quá Không được nói không được Ta bắt yêu không chỉ là giúp ngươi Mà còn giúp tỷ tỷ ta và tỷ phu tương lai báo thù nữa Tỷ phu tương lai Chính là Dương Anh, Dương Đại ca đó Chắc người chẳng phải từng cùng nhau bắt yêu sao Chắc là phải ờ, biết chứ Thì ra cô và Dương Đại ca là người một nhà Tuy huynh ấy chưa cưới tỷ tỷ ta Nhưng mà cũng gần vậy Đều tại lão yêu đó Xuân này hắn suýt nữa hại chết tính mạng thiên tỷ ta Tại vì hắn thuộc hâm đội trời chung Đúng thế, lão yêu đó thật đáng ghét Ta nhất định phải tận tay bắt hắn Vậy ý ngươi đồng ý giúp ta rồi Không phải Ta vẫn không muốn cho cô đi Cô gặp yêu quái bao giờ chưa Tất nhiên ta Chưa gặp Chỉ nghe Dương Đại ca và tỷ tỷ ta nhắc đến mà thôi Thế thì đúng rồi Cô chưa gặp yêu quái bao giờ Vì thế cảm thấy bắt yêu quái là chuyện hết sức mới mẻ Hết sức vui vẻ Nhưng mà sự việc không như cô tưởng tượng đâu Yêu quái rất đáng sợ Hơn nữa là vô cùng vô tình Lão yêu quái mà chúng ta phải bắt Đạo hạnh rất cao Ta sợ hắn sẽ làm hại cô Thậm chí Là muốn lấy mạng cô nữa Những lời ngươi nói ta đều biết Chính vì lão yêu quá này làm nhiều chuyện ác Ta mới muốn tận tay giết lão Bằng không có một ngày hắn sẽ giết tỷ tỷ và Dương Đại ca Bằng đại ca ta biết võ công Tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi đâu Hơn nữa có thể giúp ngươi một tay Cũng có thể giúp ngươi tìm hành tung lão Cho ta theo ngươi tuyệt đối không hối hận đâu Chỉ sợ tỷ tỷ cô và Dương đại ca biết được Sẽ trách tội ta Không có đâu Tỷ tỷ ta là người tốt bụng hiểu chuyện nhất nếu tỷ tỷ biết ta trừ hại cho Lê Dân Bách Tính Nhất định sẽ ủng hộ ta Ngươi đừng có lời mề nữa Mau đồng ý với ta đi Nếu ngươi còn không đồng ý Thì ta sẽ xem như ngươi xem thường ta Sợ ta làm dướng chân nên mới không cho ta đi Được rồi, được rồi Thật là hết cách với cô rồi Vậy hãy đi cùng bọn ta Thêm người, thêm phần giúp đỡ Tốt quá Tốt quá con khỉ Ta không đồng ý Cô dựa vào cái gì mà đòi đi cùng bọn ta Cô cũng không phải là người bắt yêu dạ, Hơn nữa, liên lụy bọn ta thì phải làm sao Cô là một người bình thường thì biết võ công gì chứ Cô theo học thầy nào Biết võ công thì có gì là giỏi Trên núi ở quê ta có một vị sĩ giang hồ Vô danh vô tính Võ công của ta là do ông ấy dạy dạ. Ta có lòng tốt muốn giúp các ngươi trừ yêu Cô lại hỏi này hỏi nọ Cô không thấy mình quá đáng sao Cô, hơn nữa Người bắt yêu thì có gì gây gớm Trước đây cũng chưa thấy cô có bản lĩnh gì Nếu cô thật sự có bản lĩnh trừ yêu diệt ma Thì thế tại sao lâu rồi yêu quái đó vẫn tắt qua tắt quái vậy Cô Cô dựa vào cái gì mà nói Nếu cô có bản lĩnh thì đừng đến tìm ta Cô tự mình đi bắt yêu đi Kỳ lạ, ta tìm hắn chứ đâu tìm cô Cô tội cho mình là gì Cô, sư tỷ Sư tỷ, bớt nói vài câu đi Thái tước cũng là có lòng tốt Thái tước, thái tước, chị biết có thái tước Có để tỷ ở trong mắt không vậy Cô là sư tỷ của hắn, không phải vợ hắn Tại sao phải để cô trong mắt chứ Cô, thái tước Ali giống như chị gái ta vậy Cô đừng nói lung tung là cô ta động chạm đến người khác Đúng là chó cắn áo rách Cô nói ai là chó Muốn ăn đòn sao Đừng đánh nữa Đừng có đánh nữa Đừng đánh nữa mà Yêu quái làm hại bác sinh và sinh linh Kinh thành lòng người quan mang Tình thế nguy hiểm Bây giờ có ba người chúng ta bắt yêu thôi Hai người còn lại đánh nhau Các người muốn yêu quái tiếp tục quan mang sao Không phải Ta không nghĩ thế Vì thế Ba người chúng ta cần phải đoàn kết Bây giờ Việc quan trọng nhất là phải bắt lão yêu quái Biết chưa hả Ta không muốn cùng họ cùng chuyện với con nghe đầu này Bổn cô nương thông minh đáng yêu từ nhỏ Không thèm để ý đến nha đầu quê mụ như cô đâu Cô Bằng đại ca Chúng ta đi ăn chút gì đi Ăn no rồi hãy bắt yêu Được Ta nghe nói trên phố có tiệm bánh bao Giá phải chăng mà lại ngon nữa Chúng ta đi ăn thử Ừ đi thôi Bàn Lan Đời thật không có lương tâm định là yêu quái Là lão yêu dùng sát thuật hãm hại ta Cái gì mà nửa người nửa yêu chứ Sao ta lại có thể là yêu quái được Ta rõ ràng là người Có lẽ hai người bắt yêu đó Có thể giúp ta trừ bỏ yêu nghiệt trong người Tối thế này mà pháo ý còn phải ra ngoài à Ta lo yêu quái trong thành hại người Cho nên ra ngoài tuần tra Pháo ý có lòng nhiệt nghĩa Không từ cực khổ Khiến người ta kính phục Hay là phái vào huynh đệ làm trợ thủ cho ngài Không cần đâu Trong thành có các huynh đệ cấm quân khác Có chuyện gì ta gọi họ là được rồi Nhị dương tử Lâu rồi không gặp Ngươi là thuộc hạ của tư đồ Dạng nô Nhị dương tử thật tinh mắt Tại hạ chính là dạng nô Các người đã làm gì mẹ ta Nhị dương tử xin đừng lo lắng Hiện nay phu nhân đã có trưởng lão tư đồ bảo vệ Không có gì nguy hiểm chỉ là thời gian quá lâu Sẽ không nói trước điều gì Ngài cũng biết đấy Dương Hậu Sư này hận phu nhân thấu xương Lần trước suýt nữa còn moi tim bảy Cái gì Mẹ ta là thân phận gì Chẳng lẽ Dương Hậu không biết mà dám động thủ Trước đây thì đúng là không dám Nhưng mà hiện nay đại dương tử bệnh nặng không tỉnh Dương Hậu thương còn hết lòng Trong lúc đau thương khó tránh làm ra những việc đánh mất lý trí Người bớt nói nhảm đi các người đốt cuộc là muốn gì Muốn bắt ta về sao Nghe dương tử xin đừng hiểu lầm Dương hậu không muốn mời ngài về Chỉ muốn người dứt giả một chuyến Làm chút chút chuyện Chuyện gì Gần đây kinh thành chẳng phải đang đồn ầm lên Cái gì mà Kim Hoàng kết thân sao Dương hậu muốn ngài tìm vị Kim Hoàng công chúa này Đoạt lấy Kim Hoàng Tâm Hiếu Kim Hoàng Tâm Hiếu Các người muốn làm gì Nhị dương tử không cần nghĩ nhiều Chỉ cần có được Kim Hoàng Tâm Hiếu giao cho tư đồ trưởng lão là được Trưởng lão còn bảo ta nhắn với ngài Chỉ cần nhị dương tử làm xong chuyện này Rồi có một ngày bảo đảm sẽ cho ngài làm đại dương tộc dạng cổ Ta không ham gì chức đại dương tộc dạng cổ Tuy nhị dương tử xem thường danh lợi Nhưng mà chẳng lẽ Ngài cũng xem thường tính mạng của mẹ mình sao Cứ cho là ta đồng ý Thì ta cũng không làm được trong hoàng cung cảnh vệ nghiêm ngặt Ta chỉ là một phố ý quảng con Làm sao mà gặp công chúa được Chứ đừng nói đến chuyện lấy tim Như dương tử quá khiêm tốn rồi Võ công ngài cao cường đã thông minh hơn người Nhất định sẽ có cách Ngài hãy cân nhắc thật kỹ đi Đúng rồi Trưởng lão còn bảo ta nói với ngài Nếu ngài muốn gỡ bỏ phong ấn trên ngực Thì hãy lấy kim hoàng tâm hiếu ra lỗi. Người nói gì Giang nô Giáng nô Giáng nô Người này nói cho rõ đi Phong ấn này rốt cuộc là thế nào Giáng nô Trước đây người hành tẩu giang hồ đã đi qua những nơi nào rồi Những nơi ta đi qua nhiều lắm Như là Đại Mạc, Giang Nam, Trường Bạch, Dân Dương Còn nhiều nơi khác nữa Chốc lát ta nghĩ không ra được Những nơi đó có gì hay không Tất nhiên rồi Đến mỗi nơi đi xem phong cảnh Và phong tục tập quán ở đó Mỗi chỗ là có sự khác nhau Thái tước cô đã đi những đâu rồi ừ, Ngoài ngôi nhà ở trong rừng à. sâu Thì lần trước có đi Nam Cương với tỷ tỷ Lần này thì tới Kinh Thành Những nơi khác thì chưa à? đến bao giờ Không sao Sau này có à? cơ hội ta đưa cô đi Thật không Không được thất hứa đó Vậy người nói xem Những chỗ đó có gì ăn ngon không Nói đến món ngon thì Ta thấy đậu phụ thối Ở Thiệu Hương là ngon nhất Đậu phụ thối Chẳng phải là rất thối sao Không đâu Chỉ là cái tên không đẹp thôi Nhưng mà bên ngoài thì giòn Bên trong thì mềm Ăn rất thơm Đặc biệt là khi chấm với nước tỏi Và tiêu sai nhỏ Mùi vị đúng là đệ nhất thiên hạ Hai con chim này khó bắt quá Tóm lại là Cô làm gì vậy Nướng lên ăn Chim nướng là ngon nhất đấy Sư đệ Cầm lấy hai cành cây Dừng tay, không được ăn Sao vậy? Hai con chim, con vật không à Cô la toán là làm gì chứ Con chim tuy nhỏ nhưng cũng là sinh vật, cũng có mạng sống Hai người là người tu luyện để thành tiên Mà lại đi sát hại sinh linh Xin cô Chúng ta không phải là hòa thượng đạo sĩ Không có ăn chay Hơn nữa con chim này cũng khác nào là gà vịt đâu Cô không ăn thịt gà, thịt vịt bao giờ sao Ta, còn nữa, trâu dê không phải là sinh vật sao Cô cũng không ăn luôn hả Cô là người ăn chay à Đúng là không nhận ra đấy Cô, Thái tước, đợi ta, đứng lại Chúng ta đến đây bắt yêu Không phải đến chơi hưởng lạc Còn à? nữa, ngày nào đệ cũng dính lấy cô ta Còn trừ yêu diệt ma gì nữa Ta bắt hai con chim này là thứ đệ vất giả Muốn đổi món cho đệ, nhất định phải ăn đấy Tỷ cứ ăn một mình đi Đệ Đúng là không có lương tâm Ăn một mình thì ăn một mình chứ Thái Tước Thái Tước Thái Tước Cô đừng giận nữa Thái Tước Ta cho cô xem cái này Cô xem đi Chim không chết Ngươi cướp từ suy tỷ của ngươi sao Đúng vậy Cô thật thông minh Nhưng mà Tại sao vậy không phải cô nói là không được sát sinh sao Ta mới nghĩ đã thấy cô nói đúng Chim thì phải được tự do bay lượn trên trời Nếu bắt chúng lại Còn nướng lên ăn nữa Như vậy thật quá tàn nhẫn cũng may là ta kịp thời tỉnh ngộ Cứu được bọn chúng từ trong tay sư tỷ Nếu không hai con chim đó đã thật đáng thương Trở thành món ăn tinh dĩ của sư tỷ rồi Cảm ơn ngươi Cảm ơn gì chứ Chúng ta là bạn bè mà Nói cảm ơn nghe thật xa lạ Cái gọi là bạn bè thì lúc vui vẻ cùng nhau vui vẻ Lúc không vui cũng có trách nhiệm làm cho bạn mình vui Ta thấy cũng đúng Bằng ca ca Các huynh là người bất yêu Thì loại yêu quá nào cũng phải trừ sao Lý thuyết là như thế Nhưng mà Nhưng mà làm sao Nhưng mà trong lòng ta vẫn luôn nghi hoặc từ nhỏ sư phụ đã bảo ta Yêu quái là loại hung tàn, hại người Ta tin không chút nghi ngờ Thề quyết chí trừ sạch bọn yêu ma trong thiên hạ Nhưng mà con người cũng có người tốt kẻ xấu Yêu quái lẽ nào đều là xấu xa cả sao Có một lần Ta cùng sư tỷ qua nơi rừng sâu Phát hiện ra một con yêu sói Thường xuyên bắt trộm gia súc trong thôn Ta cùng sư tỷ đánh nó trọng thương Không ngờ con yêu sói này bỗng nhiên Quay tấm thân bị trọng thương Bỏ chạy vô rừng sâu Ta cùng sư tỷ đuổi theo nó Thì ra nó ăn cắp đồ ăn Để cho một ông già sức cùng lực việc ăn Ta nhìn thấy nó Nằm phục dưới chân ông già Lưu luyến không rời ông Mà chút hơi thở cuối cùng Chân vẫn còn ôm chắc thức ăn Để mang về cho ông già Nói gì muốn cứu ông già đó Mà xuống núi ăn cắp thức ăn Vậy mà ta và sư tỷ Lại giết nó Ông già đó quá đau lòng Đã trút hơi thở cuối cùng Ta trước sau không quên được Ánh mắt trước lúc chết của con yêu sói đó Thậm chí ta cảm thấy Ông ấy cũng là vì ta mà chết Sư tỷ nói với ta Kêu ta đừng nhớ đến những chuyện này Nhưng ta vẫn không quên được Yêu quái Quá ra cũng có kẻ tốt Chuyện này Ta đã làm sai sao Thế ta hỏi ngươi Nếu ngươi biết được mục đích thật sự của con yêu sói Thì ngươi có giết nó không Sẽ không đâu Thế là à? được rồi Không phải con người có câu nói Gọi là người không biết không có tội Ngươi là có lòng tốt mà làm thành chuyện xấu Biết sai mà sửa là được rồi Ta nói ngươi nghe Thật ra Khi ta vừa đến nhân gian Ta Ta nói trước đây ta không mấy khi ra ngoài Khi ta vừa cùng tỷ tỷ đến đây Ta cũng không thích những người khác Luôn cảm thấy ngoài ta và tỷ tỷ ra Những người khác đều là người xấu Đều muốn làm hại bọn ta Nhưng sau đó ta từ từ nhận ra Thật ra họ cũng không tồi Ví dụ như Tiêu Dương này Ngươi này Đều là những người tốt, thú vị Thế cho nên chỉ cần mọi người chí hướng hợp nhau Thì mặc kệ thân phận đi gì gì Khi ở bên nhau thấy vui vẻ là được rồi Thái Tước, cô đúng là biết ăn ủi người khác Nghe những lời cô nói ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi Thật sao? Lần đầu tiên ta nghe có người nói như vậy đó Không biết tại vì sao Ở bên cạnh cô Chuyện không như gì Ta cũng quên đi hết Phiền não gì Đều không còn quan trọng nữa Chỉ cảm thấy tràn đầy niềm vui Đương nhiên rồi Chúng ta là bạn hữu mà Khi ta ở bên cạnh ngươi Cũng cảm thấy rất vui Dám bỏ ta một mình ở đây Thái thức đó dù nhìn đã biết không ra gì Bỏ ta ở đây một mình Lỡ như ta gặp yêu quái thì biết làm sao Thế thì nhất định là nguy hiểm rồi Ta còn tưởng là yêu quái nữa chứ Thì ra là Trịnh Đại Nhân Câm mồm Cô mới là yêu quái Ta là người Một người đường đường chính chính Phí lời ta biết đại nhân là người Nhưng mà bộ dạng đại nhân lúc này Cũng chẳng khác gì quỷ là mấy Đại nhân chẳng phải phụng mệnh bắt yêu sao Sao uống rượu thế Chẳng trách trong sách nói đàn ông chẳng người nào tốt Hoặc là háo sắc Hoặc là háo tử Vì một nữ nhân mà sai xỉn Thật không có tiền đồ gì Câm mồm trình các ta có tiền đồ Trịnh các ta sẽ có tiền đồ Nhất định sẽ có Sẽ có tiền đồ Ban đêm lạnh thế này Quân ấy ngủ trên phố Liệu có bị lạnh chết không à, Đường đường là một đại quan nằm ở đây Còn ra thể thống gì à, nữa Đừng có ngủ ở đây Mau dậy đi à, dạ. Mẹ Con nhớ mẹ lắm Mẹ không được có chuyện gì Mẹ hãy đợi con quay về Đợi con quay về cứu mẹ Quá ra ồn ào cả buổi trời tại vì nhớ mẹ Cũng có lòng hiếu thuận đấy chứ à, Đừng ngủ nữa Mau dậy đi Ngủ nữa thì lạnh chết đấy Huynh dạ. tỉnh rồi sao Đây là đâu Sao ta lại ở đây Tối qua Huynh sai quá Ngủ ở trên phố Là ta có lòng tốt Đưa Huynh về Nè Uống chút đi Tìm cái này phải không Cây trăm này là của mẹ Huynh à Mẹ Huynh có à? chuyện gì sao Cáo từ Huynh cũng thật thất lễ đấy Phí công ta đưa Huynh về đây Còn nấu cháo cho Huynh nữa Đến một tiếng cảm ơn cũng không nói được sao Trịnh các đa tạ cô đã giúp đỡ Được rồi, bản cô nương đại lượng Xem ra cùng là người bắt yêu cả Nên không sao đo tính toán với ngươi Đúng rồi, chút nữa thì quên Trả lại cho cô cái này đây là của sư đệ ta làm mất mấy hôm trước Khi cả hai đang trừ yêu Vì chuyện này ta đã mắng đệ ấy mấy ngày Cảm ơn huynh Các người giúp bắt yêu Ta nên cảm ơn hai người mới đúng Chỉ là lão yêu pháp lực cao cường Thủ đoạn tàn nhẫn Tỷ đệ hai người trẻ như vậy Chẳng lẽ không sợ hay sao Tất nhiên không sợ rồi Chúng ta là người bắt yêu Còn có pháp khí bảo vệ Chúng ta biết pháp thuật Vậy nếu cô bị yêu quái đánh bị thương Thì làm thế nào Bị yêu quái đánh bị thương Mấy ngày trước Cấm vệ quân chúng ta có một huynh đệ Bị yêu quái làm trọng thương Hình như còn lưu lại cái gì đó Như là yêu ấn Yêu ấn Yêu chỉ biết hại người Chưa nghe qua yêu ấn bao giờ Chúng ta cũng thấy rất kỳ lạ Vậy yêu ấn đó trông thế nào Không biết Ta không được tận mắt nhìn thấy hay là đưa ta đi xem xem Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy Cũng chưa từng nhìn thấy yêu ấn bao giờ Ta cũng muốn được mở rộng tầm mắt không cần đâu, chẳng có gì đáng xem cả Thật ra huynh đệ đó cũng không sao Chỉ bị dọa một phen thôi Tinh thần có chút hoảng loạn, ăn nói hồ đồ Cũng có thể là tự anh ta tiện miệng nói ra Căn bản không có yêu ấn gì Nhưng mà cũng chẳng phải vừa rồi huynh nói Trước ngực anh ta có yêu ấn hay sao à, Ta chỉ tiện miệng nói ra thôi Cô nương không cần bận tâm à, Ta cũng thấy hơi đói rồi Chẳng mấy khi được cô nương tự tay nấu cháo cho ăn Vậy ta không khách khí nữa Ngồi xuống từ từ ăn Trong nồi còn nhiều lắm được Dứt giả cho cô nương quá Xin đa tạ Ngươi xem kìa, cứ gọi ta là cô nương Sau này gọi ta là A Liên là được rồi Được, thế thì gọi là A Liên cô nương à, Ngươi xem, tuy rằng chúng ta một người là quan, một người là dân thường Nhưng trong chuyện bất yêu cũng rất chí đồng cao hợp Sau này, nếu có bất yêu quá thì hay là yêu ấn gì đó thì cứ nói với ta yêu quá ta gặp qua nhiều hơn ngươi nó không chừng có thể giúp ngươi đấy huống hồ ta còn từng cứu ngươi à, chúng ta cũng xem như là dạ, bằng hữu chứ chăm sóc cho nhau đó là việc đương nhiên ai liên cô nương có lòng hiệp nghĩa trình mẫu thật sự rất kính phục sau này bắt yêu trừ quái ta có chỗ nào không hiểu xin cô chỉ giáo cho thế thì liên nghi không thể từ chối cứ quyết định thế nhé được Bàn Lan lại giỏi lắm sư tỷ Để dám làm mất pháp khí đoạn tiên của cha ta Không phải thế Để còn dám mang đồ giả ra lừa ta Sư tỷ đứng lại Sư tỷ Tỷ nghe đại giải thích đã Để sợ tỷ tức giận Nó mới giấu tỷ Để vẫn còn giáo miệng sau, Là tranh biện. Sư tỷ, gần đây tỷ di chuyển bất yêu mà hao tổn không có tâm sức, nhưng mà biết pháp khí bị mất nữa, chắc chắn vô cùng tức giận. Cái đó lúc sư phụ còn tại thế Cô nói qua Muốn bắt yêu thì phải tâm bình tĩnh lặng Sư tỷ Để lo tỷ sẽ phân tâm Nên không nói cho tỷ biết Có thật đệ gì ta không Đương nhiên rồi sư tỷ Để gạt tỷ bao giờ chứ Đây còn nói là không lừa ta Để muốn ăn đòn phải không Sư tỷ Đệ chỉ giấu tỷ Một chút xíu con con thôi mà Sư tỷ Tha lỗi rồi đệ đi mà Tỷ xem bây giờ cây roi này chẳng phải là đã tìm thấy rồi sao Để đảm bảo với tỷ sau này Roi không rời khỏi người Roi còn người còn Roi mất người mất Đệ còn dám nói Đệ đáng bị đánh lắm biết không Sư tỷ Đệ biết Tỷ đối với đệ tốt nhất Tỷ yên tâm Sau này việc gì đệ cũng nói cho tỷ biết Tuyệt đối không giấu tỷ nữa Thế còn tạm được Sau này mất lần nữa Ta đánh chết đệ Đại phu thế nào rồi theo người ta thấy Mắt của cô nương đã đỡ nhiều rồi Hay là thử lại lần nữa Cô thấy gì không Vẫn không thấy gì Đại phu Đã lâu vậy rồi Sao mắt cô ấy vẫn không nhìn thấy gì Mấy hôm trước ta đã nói rồi Tôi dùng thuốc tốt Nhưng có chuyện biến tốt hay không Bảy ngày sau mới có kết quả Bây giờ đã hết 7 ngày Mắt của cô nương vẫn không nhìn thấy có lẽ là trúng độc quá nặng rồi Cần phải điều trị lâu dài mới được trước cuộc là đến khi nào Đại phu Ông nghĩ cách giúp ta Xem có cách nào khác không Nhất định phải chữa khỏi Chỉ cần việc ta có thể làm Ta nhất định sẽ đi làm Xin lỗi ta không dám đảm bảo Mắt của cô nương này lúc nào mới có chuyện biến tốt Chỉ có thể tiếp tục điều trị Theo cách của ta thôi Ông đừng suốt ngày nói làm hết khả năng Nghĩ cách khác đi Dương đại ca Dương đại ca Quân đừng quá sốt ruột Tiểu Duyên không sao Đại phu, ông không cần tự trách mình Ông cũng đã cố gắng hết sức rồi Nếu mắt của muội thật sự không khỏi lại được Thế thì đã là số mạng của muội Tiểu Duy, ta xin lỗi Điều tại ta không bảo vệ muội chu đáo Mới làm muội vì ta mà bị thương Bây giờ ta thà mình là người mắt không nhìn thấy Cũng không muốn để muội chịu khổ thay ta Dương đại ca, muội đừng nói vậy Có thể gặp được huynh Đó là chuyện hạnh phúc nhất của đời muội Lần này bị thương chỉ là ngoài ý muốn Huynh đừng nên trách bản thân mình Hơn nữa, mụ có thể làm chút chuyện cho Huynh Đừng nói là hai mắt bị mù Mà có bị hồn tiêu phách tán Mụ cũng không hối hận, oán trách Tiểu Duy Có thể gặp được muội Là phúc kiếp này của Dương Anh Ta không cho phép muội nói những lời xui xẻo này muội yên tâm đi Ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho muội muội sẽ không sao đâu muội tin Dương đại ca Ta tiễn dạ vâng. đại phu ra ngoài muội nghỉ ngơi đi Đại phu Mời dạ. Được dạ vâng. Chào đại phu Tỷ tỷ Sao lại ngẩn ngơ vậy Muội chơi chán ra Biết về rồi sao Nếu không phải vì tỷ Muội cũng không nửa đêm nửa hôm Rồi từng lúc đó đi dạo khắp thành đâu Mệt quá đi Muội ngủ chút đây Muội đợi một chút Nói ta biết trước Liệu bọn muội có thể bắt được tên là yêu không Đừng nói đến bắt Mà đến cả bóng dáng của lão cũng không thấy Dựa vào pháp lực của muội Cũng không tìm ra tung tích của lão sao Tỷ tỷ à Chúng ta còn phải giải giờ đến khi nào nữa Bộ thấy mệt mỏi lắm Nếu không phải tiện nhất thời mềm lòng Thì đã sớm gặp được tim của Lý Tịnh rồi Sao phải biến chuyện đơn giản thành phức tạp thế này Bộ không hiểu đâu Sao bộ lại không hiểu Tỷ muốn để cho tên Dương Anh đó tự nguyện đến với tỷ Tỷ chỉ sợ là giết Lý Tịnh rồi Dương Anh sẽ rất buồn Sau đó rời xa tỷ Đúng không Thái tước Từ lúc nào mà muội lại thông minh vậy Càng ngày càng giống con người Biết suy đoán Lẽ nào là tình ngốc đó dạy muội Gì chứ Là muội dạy tình ngốc đó mới đúng Ta cảnh cáo muội muội đừng có mà qua lại quá thân mật Rồi nảy sự tình cảm với tình bắt yêu đó Nếu muội giống như ta bị tình cảm liên lụy Thế thì phiền phức lớn đấy Còn nữa Hắn ta có thân phận đặc biệt Muội qua lại với hắn Khẳng định là sẽ không có kết quả gì Được rồi Muội không ngốc như tỷ đâu Muội với hắn chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường thôi Bây giờ chuyện của tỷ mới đáng đau đầu đấy Tỷ còn có thời gian rảnh rỗi đi quản muội sao Tỷ chỉ quan tâm đến muội thôi Muội biết tỷ quan tâm đến muội Muội cũng quan tâm tỷ như thế mà Đúng rồi Bây giờ với linh khí của tỷ Không thể nào vào cung giết lý tịnh được Hay là muội đi thai tỷ Đợi muội đi lấy tim về cho tỷ Những chuyện rắc rối thế này cũng sẽ chấm hết Không được Bọn cung có linh khí bảo vệ Quá nguy hiểm Muội không được hình xuất Thế phải làm thế nào Để tỷ ra tay thì tỷ lại không nhẫn tâm Muội muốn đi thì tỷ lại không cho Chẳng lẽ Chẳng lẽ Dương mắt lên nhìn Lý Tịnh bị kết thân sao Mùa thấy Lý Tịnh đó và tỷ thật giống nhau Đều là những kẻ si tình Giả nhất cô ta nghĩ thông thông mà tìm cái chết Thì chẳng phải là công cốc, công cò sao Mùa nói không sai Lý Tịnh sẽ không khuất phục trước bọn dị tộc đâu Nếu cô ta tìm cái chết Chị ta đương nhiên chỉ được cái xác không hồn khả hãn dị tộc tặng kim hoàng đồ cưới Công chúa Người không sao chứ Ta vốn nghĩ rằng Kim Hoàng là lý do thoái thác của dị tộc Không ngờ rằng Bản thân đúng thật là Kim Hoàng thiên mệnh thuộc về Cũng không biết lòng trời quá tốt với ta Hay lại ghét bỏ ta nữa <laughs> Công chúa Đừng như vậy Bệ hạ và tiêu hậu gia đều đang nghĩ cách Họ nhất định sẽ cứu công chúa Đừng phí thời gian nữa Đồ cưới đã được đưa tới rồi Còn cách gì được nữa chứ với phụ hoàng Ngài Hòa Thân đã quyết định chưa A Mạc Ngươi nói ta biết đi A Mạc người nói đi Rốt cuộc là ngày nào A Mạc Nghe nói Mùng 7 tháng sau là ngày lành Các ngươi lui xuống cả đi Ta muốn yên tĩnh một mình Bệ hạ có lệnh Lệnh thần không được rời công chúa nửa bước Các ngươi đừng căng thẳng Chuyện đã thế này Ta cũng chẳng làm sao được Không phải chỉ là quà thân thôi sao Ta gả là được Xảo nhi Mặc lên cho ta Ta muốn cho phụ hoàng nhìn thấy Đứa con gái người sủng ái nhất Sắp xuất giá rồi Đây là Tôi muốn đi gặp phụ hoàng Trình huynh Áo cưới mùa đan mặc Có đẹp không Đẹp Công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành Trước đây nghe nói Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Là hồng nhan bạc mệnh Vì thế một không muốn nghe nhất chính là hai chữ mỹ nhân Sợ mình là kẻ bạc mệnh Không ngờ Trốn trăm trốn nghìn cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh Lẽ nào nhị dương tử để tính mạng của phu nhân cũng không dương vấn gì sao Xin nhị dương tử tìm được Kim Hoàng Lấy được tim của dạ. Kim Hoàng tịnh nhi Vì công chúa kết thân là việc trọng đại Muội hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định Phụ hoàng con mặc áo cưới kim hoàng này Có đẹp không? Tất nhiên là đẹp rồi Con gái của phụ hoàng Sắc đẹp kim sa cá lặn, Mặc gì cũng là quốc sắc thiên hương Cảm ơn phụ hoàng đã khen Phụ hoàng Con đã nghĩ kỹ rồi Nguyện gánh giác trách nhiệm của một công chúa Kết thân với dị tộc Nhưng mà Con vẫn còn một tâm nguyện Xin phụ hoàng tác thành con hãy nói đi Con muốn gì Phụ hoàng cũng làm cho con Phụ hoàng Con muốn đi đến chùa Bạch Mã một chuyến Để cáo biệt dân linh mẫu hậu Bởi vì từ nay về sau Con không còn cách nào Tận hiến trước dân linh của mẫu hậu nữa rồi Con là đứa con hiếu thuận Sao phụ hoàng không đồng ý được chứ Ta ơn phụ hoàng Tịnh Nhi Nào Để phụ hoàng ngắm con Thật không ngờ Con gái mà phụ hoàng yêu à? quý nhất Sắp xuất giá rồi Những ngày con còn bé Dường như mới chỉ như hôm qua Ta và mẫu hậu con Cùng chơi đùa với con ở hậu hoa viên Chớp mắt một cái Mẫu hậu con đã không còn Con cũng sắp phải rời xa phụ hoàng Trên dây còn gánh trọng trách lớn lao như vậy Tịnh nhi Phụ hoàng luôn hy vọng Con mãi là đứa bé như ngày nào Mãi mãi ở bên cạnh phụ hoàng thì tốt biết bao Phụ hoàng Sao con lại không muốn được ở mãi bên người Để chăm sóc hầu hạ người Tiếc là sau này Con gái không thể tận hiếu với người được nữa Nhưng mà Cho dù con ở đâu Con một khắc cũng không quên người Ngày đêm sẽ cầu phúc cho người Phụ hoàng Người phải đồng ý với con Giữ gìn sức khỏe Đừng nhớ thương con gái nhiều Đừng quá lo lắng cho con Bởi vì như vậy Con sẽ không yên tâm Tiểu Duy Sức khỏe muốn hồi phục Thì phải ăn nhiều dầu Dương đại ca Huynh không cần chăm sóc muội nữa đâu Để muội tự ăn đi Sao có thể nói vậy chứ Chăm sóc muội là trách nhiệm của huynh Mau ăn đi Dương đại ca Huynh thật tốt Không uổng phí khổ tâm của tỷ tỷ ta Nhị đệ Tam muội thế nào rồi Tịnh Nhi đã cam chịu số phận Đồng ý hòa thân Ngày mai sẽ đến chùa Bái biệt linh vị hoàng hậu cầu xin mãi hậu phù hộ cho quốc thái dân an phụ bạn mạnh khỏe trường thọ con sắp phải đi rồi vâng sau này không thể đến thăm mẫu hậu thường xuyên xin người tha thứ cho con tội bất hiếu ông trời của linh thiên xin hãy phù hộ cho người tốt mẹ ta lương thiện tích đức công chúa nhân hậu hiền lành những người tốt như thế sao vận mệnh lại éo le như vậy Đại sư Ta có chút chuyện khúc mắc trong lòng không gỡ được Xin đại sư điểm quá Không biết có thể nói chuyện riêng với đại sư không Mời công chúa vào trong Phật đường